sống trong mỗi công trình cùng với công trình trường tồn mãi mãi qua thời gian thép quân là cốt lõi của sự sống